Nhìn Long Sida bài to kinh giờ mới thắng được ạ à. Em mà 12 hai Sida gà ờ, Ông bom sẽ béo ra rồi Ông bom hai vật Mình như bài mình như thế mình ăn từ lâu rồi Ông bom hai vật chín có phải là hên không? Chết từ lâu rồi Ờ, tiếp tục anh em ơi Lốt đi Cho trận cuối lấy lốt 50k rồi nghỉ thôi Nhanh hôm nay phải livestream sớm đấy để để coi như trình diễn cho anh em thiếu ai nhở Thiếu Pro Pro Thiếu Pro Pro Thì đánh con đánh chứ đánh thế rồi Rồi tên đi ngạo ơi Thầy ngạo vào đây Thầy ngạo vào đây Ông Tấn không có cho mời được cái thì gì vào dạ, pro con chơi được không đây rồi ok đi anh em ấy à. thằng ngạo nó nó nhận tôi dặn nó rồi nó còn không chơi mấy tôi bảo rồi hôm nay anh em đánh ba trận hết Lúc đầu dặn rồi ông còn ra ừ. ông chơi leo rank Rồi đánh nốt đi, đánh nốt đi Chín né thì được cái gì đây? Chín né thì có cái gì đây? Trăm k, top 100 k Cuối cùng là top 1 Chín né top 1 là em Cuối cùng là top 1 Hello, chào anh Nguyên nhá ừ, Anh ờ, dạ. dạo này anh cũng hơi bận <coughs> Nhưng mà tuần tiếp theo anh sẽ lại rảnh Anh sẽ um, live stream nhiều này Rồi anh sẽ uh, ra video clip nhiều em nhá <coughs> Nhân 2 được bao nhiêu hả? Ôi vậy thì anh em đừng đấm vào phần anh chín đá đâu đấm, à, đấm anh Tuấn à, dưới dưới anh em ơi, anh em ơi. Được. tôi bảo này anh em phải cẩn thận Long Sida ấy Long Sida mà đéo nói gì ấy, là phải nhìn nhá nhìn Long Sida xem bài to với đái luôn cái mình anh, nhìn anh anh anh, em nhìn để đấm anh trước chứ ừ, ờ. đấy đấy là lúc đầu còn lúc sau phải xem Long Sida y mỉm ăn tiền đấy Long Sida tôi nói với anh em uh, kênh chat biết này Long Sida là thực ra là Long Sida toàn coi như là từ từ, từ cái kênh của tôi ấy, kiếm tiền từ kênh của tôi Đấy, tổng thì tôi ờ, sơ sơ là 300 nghìn rồi ba led tháng này rồi nhá kiếm được ba led tháng này trong tháng <laughs> sơ sơ không tính đấy, tính sơ sơ không tính các giải từ kênh khác <laughs> nếu chưa tính cái cái giải từ cái nguồn khác thì tôi chưa tính đâu long sida chính là chuyên gia coi như là uh, chơi auto chat để kiếm tiền chuyên nghiệp đấy anh em ạ không đùa đâu chờ chờ chờ ơi chờ đi săn thôi tiền <laughs> đấy đá được anh Tuấn Tuyến top 5 Anh em thưởng pick hai nhé Ô Ô Ê, ở đâu đấy? Sao đấu nhìn thấy gì nhở? Ai đấy? Ai bảo đấy? Chỗ tạo độ, chỗ tạo độ ờ, Sao tôi không Ôi nhìn thấy gì nhở? Chỗ ờ, cái, cái anh vào kinh sát đây À, anh thưởng một nữa là chết rồi <coughs> anh Tuấn anh Long ơi anh mình nhá phải đá em chơi lúc chiều như nào mới ờ. biết đấy lúc chiều chơi như nào mới biết đấy <laughs> ôi ôi thầy tuấn chuyển sang chơi gấu à kinh quá này rau sau mà ra con uh... con, à? sớt thì thôi <laughs> anh em tự <laughs> biết kết thúc luôn trò chơi kết thúc luôn này không cần phải để ý anh nhiều thì đâu an ơi có anh ơi có ạ. à ừ, thế được rồi nhưng mà anh vừa nãy anh, anh cũng đấm được em hai vạn chưa thấy anh đấm em ván nào ừ, anh cần gì đấm em em có tiền được rồi có tiền được rồi Thế, gái mày hết với đái à, mày up 9 toàn bộ tiền ạ không hiểu hên đâu mà hên chả hên hên gì hên hai ván hên gì hên hai ván không ván hai hên này này luôn sắp chết là tự nhiên vớ vớ là con rớt với con bom à bom hai à đâu đỡ được Dao chín nên mà chín ra bom hai còn hên ờ rôn rôn mi ra nó rôn đéo gì áp cấp mẹ bọn anh tiền level ờ. 8 đéo có tiền lên 9 luôn mày lên 9 được ờ. Để 9 Em ngồi đã ra 18 nên con Gleam lên lên lên 9 10, chị ra. Anh anh nhớ ừ. round 17, round 18 nó lên 9 rồi ấy. Mai mai cắt clip 9. xem lại mà xem. Nó nó chỉ dùng danh tiền để nó up cấp thôi. Nghe vào 8, nghe vào 8 ra rớt, nghe vào 9 ra bom 2, hên gì. Hên vậy đấy. Hên cái đấy. Đâu, nghe vào 9 mới ra rớt mà. Nghe vào 8 ra rồi, tôi nhìn rồi. Tôi làm người ta không biết Rồi, làm người ta không biết bằng. Hết rồi. Dạ chắc gấu chắc gấu gọi ra không thôi <laughs> không thì thôi không xin lỗi <laughs> xin lỗi ạ không in insect rồi anh em ơi chơi in insect là tôi chắc chắn tôi mất tiền không nói nhiều <clears throat> bộ in insect là cái bộ không thể chơi được anh em nhá chơi nó phải cực đỏ luôn chơi insect là phải cực đỏ hunter ra từ đầu mới chơi được ui anh long phải ai anh chúng ta phải thế mày yếu khỏe thì thôi ờ, cho xin con bom đi cho xin con bom đi cho xin con bom đi cho xin con bom nào không chỉnh queen mà ông phải bảo bài này không đánh được là sao không tôi chỉnh queen nhưng mà tôi chỉnh queen nên tôi mới hiểu rõ là cái vấn đề này <coughs> người ta mới nghiên cứu kỹ người ta mới là... coi như là tìm ra được chân lý đấy chính là không chơi được anh em nhá đấy, chân lý đấy tôi tôi đúc kết được nhạc nào nó cũng nhảy mới được <laughs> nhạc ừ. nào cũng nhảy được chứ đúng rồi nhạc, nhạc nào tôi cũng nhảy được nhưng mà có những cái nhạc mà tôi nhảy ấy thì nó ờ, top 1 còn có những cái nhạc tôi nhảy nó không được top 1 tôi thích nhạc top 1 à. Ờ. không có tiền ờ, <laughs> này top 8 mất tiền à? làm gì thôi tập trung anh em ạ tập trung ui đây này thằng an béo quá đây này béo quá chơi hunter có bố sét thầy tuấn vui ôi đéo ổn đéo ổn rồi thằng a nó nó, bài nó khỏe quá này chết rồi chết rồi chết rồi phải cắt chuỗi nó sớm không là <laughs> còn chuỗi đâu vừa thua xong không được anh em ạ à. thằng này nguy hiểm bộ này nguy hiểm vừa áp cấp thì gặp anh Tuấn được quá nhiều mày xấu quá ui giời ơi em đi cô nhá alo alo em đi cô nhá nghe cô đi em cô đi cô đi em thì cô anh em ghép chống ép trước nhá em ai có chống ép thì ghép nhá kéo nhanh rồi đi được tám tăng có cái gì mà đấy cái ghép chống ép rồi ô không hiểu ai chơi ép đâu đã cho em đâu mà ghép nghiệp <laughs> thằng ghép béo béo như thế này mà bà eco ạ à. sao cả không hiểu ờ không hiểu là bịp thôi thôi béo béo thôi đi nhường cho anh em thằng nào yếu eco bài khỏe vậy nó eco ạ chết rồi thôi eco bài này ai em em, dạ. em có mỗi con tinh tinker hai à có mỗi con soul breaker hai sao bài, này nhường anh tuấn eco đi anh Tuấn sắp anh kéo theo cô anh Tuấn sắp không phải không thích mà anh không được nếu có con eco anh em ạ đấy là lý do nếu có eco trời ơi cay thật sự luôn quan nhỉ nếu có con eco nếu dám eco eco toang mẹ à mày ơ ờ, thằng làm có dậy nhở ờ. ban luôn <laughs> ờ, mẹ thằng thằng thằng thằng thằng dạ, thằng dạ thôi để em xác minh nha dạ <laughs> tuấn này cô ghế phá đi ơ ơ phá đi ơ mình mình phá nhá mình phá đi phá đi đó thằng rồi này đây cô đây em cô đây cô up năm cô trắng đi giấu được rồi quên mất quên mất có chỗ được kìa đánh chuyện gì thế mày này chơi gì được Không ổn, không ổn, không ổn. Mất mất nhiều máu quá anh em ạ. Ra vừa rồi mất 10 máu, Hai đứa anh tự bỏ cầu đi. Giờ dạ, yeah. tính sao đi mọi người ơi. Ôi, tính sao đi mọi người ơi. Biến nhở, Bài không sao con eco á. <clears throat> Đây chơi 9 hẹp Chơi 9 hẹp Mua con thỏ này Tí biết đâu Ui bài thằng nào cũng to Đừng để Tuấn lừa Ai không phá đi kìa Ai ai ai cắt tê Phá đi Gặp rồi gặp rồi gặp rồi nhá Gặp rồi nhá tính đi ai gặp đeo đi ai gặp lâu mà phá đi nhá tính tính tính tính đi không được thì đây luôn trăm paro này an này đây rồi đây rồi còn hai dao nhá phá đi phá đi mọi người ôi phá đi phá đi đều thôi giờ tiêm 50 cạn đeo này paro này paro à, an này paro này thế còn Sisu với Bin Sisu với Bin Sisu bỏ trắng cờ đi bỏ trắng cờ đi Sisu ơi Sisu ơi bỏ trắng cờ đi nhanh nhanh nhanh ôi kia kia vẫn thắng đấy chết rồi trời ạ ừ ừ ai cho ăn được ăn được tiền thế à mẹ mà lại đánh ghét thế hiểu hiểu này quá chị chùa rồi điểm anh ơi không sao không sao anh em ơi cứ bình tĩnh để đấy yên tâm anh anh anh em sao lại chơi thế anh em lớn rồi ai đùa như thế không sao không sao tôi làm được tôi làm được anh yên tâm phá chuỗi bình thường phải chấp nhận mà chấp nhận được anh anh tuấn top thứ năm đi đấy hai tiền nào hai tiền đấy <laughs> ui ôi ôi anh top 5 đi anh ơi ui triệu hồi cho con gì đây ba mọi người sợ thật sự chưa ăn à, xanh thế à rau 11 các bác chưa anh em ơi vẫn có cơ hội rau 11 gặp Sisu nhá Sisu ơi Sisu ơi rau 11 gặp nhá vẫn chơi uh, chỉ né của chị quát nhé Sisu đang có thua đúng không? 11 gặp nhá béo ơi rồi được rồi được một mẹ rồi phương thua phương ừ, thua ừ tôi thua thì tôi đang thắng mà dạ bỏ ra ừ, bỏ ra à hay cứ để vậy đi được <laughs> tao chơi thắng mà bỏ thì bỏ nhá rồi chết rồi tao lắc quái này mẹ ờ. để ờ, để gì làm ui trời tao lắc quái mới kinh như này bỏ hết được hết được hết được sợ đấy nhá tôi không để con rượu máu nha su su bỏ cả đi su su bỏ cả đi tôi Đâu mày bút cho mày cái gì? Anh à nhá, ok chưa? Ok chưa? Tôi tôi để ba con đi, tôi để ba con goblin thôi. đi, của thiên đi. Ừ. Ừ. <coughs> Không được. Không được anh em. được Ra 11 mà, 12, 12. Từ từ. Nó chết bớt rồi. ba máu rồi, còn được. Cũng được, cũng được. Rồi rồi rồi. Hai máu rồi. ba máu là ngon rồi. Hai thôi, ba thôi. Bài thằng ừ, nào to ừ, vậy? Ủa, sợ đấy. Tại đây cô ngon dữ rồi. Được rồi bạn ơi, hay quá bạn ơi. Chết rồi, mất nhiều máu quá. Con cơm thế này mất tiền rồi. Nhanh. Chưa, làm gì nhanh thế được. Từ từ. Ôi ai phạ đi đừng cho em chửi. Ba em nhỏ quá. <clears throat> Bình tĩnh thôi anh em, từ từ Một round nữa Nhịn một round, chưa gặp thằng An đâu Gặp thằng An thì xây top 8 luôn nhá Anh Tuấn ơi, em thiếu con mò đấy anh May à. Ừ, cái em, <laughs> em chơi, em cứ chơi thôi Ờ, chưa gặp anh Tuấn, thế em xả tiền ừ, Ủa, xả đi em Xả tiền, đấm anh Tuấn cái Ừ, xả đi Lướt, lướt, lướt cái, lướt cái không ôi ôi vãi cái cuộn cái trụ bắn ơi Thế rồi sẵn ra thôi Ủa, em cũng làm vậy Ờ. Đây làm thế. Ok chưa? Kìa, à, tưởng đây. Ô anh anh ông anh em một tiếng. Tưởng gì? Ê. Ui, gặp thằng bèo à? Ừ. Em bảo gọi xe không đảo, xe không nhận rồi em bảo lấy xe tư nhân mà không ra bến không ra người rồi bắt thì không bắt thì mình ngựa xe đấy xe đấy xe loại chính xác đấy ừ, được an ơi mình bật quẹt đấy, thương thương tí nào ơi biết tinh nhá để làm đi, chỉ mình lắm đi Đâu Không làm quá à Chết, chết Muốn làm gì Mình tiền Thôi, chẳng nghe thua rồi À, này xanh ấy nhở hiểu cái gì luôn Mày đâu này là gì vậy Vâng. Mo ơi, nước đi Mo ơi. Ăn Dậy nước đi. Ừ, dậy nước đi anh ơi. Ừ, nước đi. Ủa nọc thì ra tôm màu đỏ. <coughs> rồi, có to rồi. Có cà phê rồi. Tươi. Ủa, rất nút. <laughs> thằng béo đéo có đồ mà không chơi ạ à. phải cứt thật em thích thế được em đúng mà béo được em còn được đoán thế nhở bây giờ có Losida của bố em chơi gu đúng rồi em ô thì anh Tuấn có ai rồi này anh với ai không là vậy nhớ có ma lăng có chơi con mò chán thật ờ không được rồi à? Được Được nhưng mà không dám thôi Bây giờ có Bây giờ mà Bây giờ có Bây giờ có bây giờ em bắt đầu ôm nè đánh gì đánh gì đánh gì đánh gì à có mò có mò ôm mắt chứ ôm mắt chứ dạ cái lồng đấy đây ui bây giờ có này ui giờ có à <laughs> có không có rồi có rồi à phải đáng thật <laughs> Ui thì nó lại ngon rồi Tạm dừng đấy tạm dừng, tạm dừng Tạm dừng Alo, alo, tạm dừng đấy rồi Giao game Rồi đây, đây, đây Một con Không đấy, có bao không? Không đi Em tạm dừng rồi đấy Ôi, ôi, ôi đi, Tạm dừng mà Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi Em nào ở top 4 nhỉ? Khó nhỉ? Bài có thật sự ấy Hello tôi lại gặp chồng buồn à, Yến sẽ tiền sớm sớm nhé đừng có để ờ, thấp lắm dạ, xả đây anh ơi đúng xả dạ, em lên xả luôn anh, anh Tuấn này không được không mình biết rồi không được chính là rồi bình tĩnh làm gì mà nhìn được biết chỉ là Tuấn chỉ là Tuấn máu còn nhiều à bình tĩnh bình tĩnh em ạ máu còn nhiều à? anh em chơi gót ngoài nhiều kinh nghiệm em biết bây giờ phải lên được một con hai sao lứa anh em ạ hai con hai sao lứa mày ra, khó đấy này em mạnh dạn dự đoán lên chuẩn phút sáu, Tất cả chưa Cao nhất là top 4 Em Vào nhồi vào vào Ui soi ghê thế Ừ thôi không Tuấn Linh sang đâu đấy Ui ừ, Tuấn không có đồ Chết rồi bị đu rồi Mẹ An chơi ác thật Kẹp mẹ đu vào Sợ thế An đúng em à, à. quên uh, Suda Suda Suda <coughs> Chết rồi ừ, Mà quên à gặp con nghe cái điệu tôi chết rồi nó sắp đi rồi sắp đi rồi <laughs> cay thật gặp con tâm gan thật Buổi tuần sẽ 8 rồi kìa anh em ơi, cẩn thận nhá Anh hết tiền rồi, không sợ anh ơi, không sợ đâu Vô rụng bắn chết lúc xả tiền đúng lúc vãi. ui <laughs> đu gặp gặp pin nó nó nó đẩy mất bao máu luôn đâu anh đẩy em á không anh, anh chỉ có giữ máu thôi anh đẩy em được mà không không wow. anh anh anh sao chết rồi <laughs> anh sao chết rồi anh còn hết tiền hoang rồi hết tiền con món này hoang rồi hoặc ờ. là chục lắm rồi chưa chắc em kinh nghiệm chơi em biết anh anh ừ, chưa chắc anh vẫn bảo chưa chắc cứ bình tĩnh chưa chưa gì chưa anh nó còn phải rau 20 là quyết định cơ anh nóng rồi gặp chưa gặp chưa anh nóng rồi gặp chưa gặp chưa anh chưa gặp tuấn anh chưa gặp tuấn nhá anh chưa gặp em luôn nha đã em xin gì ông ơi tuấn cơm đâu ừ. thế là cướp à cướp con gì đây không tính cướp con gì Ui giời, Long gặp rồi. Ui, vẫn chưa gặp Long. Thế ừ. rồi, đằng sau gặp Tuấn rồi. Em xin chích, em xin chích, em xin chích. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, ừ. em lấy lẹ ơi, lấy nhanh em ơi. Đây, đây, đây, đây, đùa, đùa. Lấy hồi một cái. đâu rồi, đâu. xin, xin, xin. Ui, xin được rồi check luôn nào. Đấy, bắn đi, cái lúc Tiếp theo, check, ôi xin rồi. Chết mệt rồi, nguy hiểm rồi. Hay, hay, hay, hay, hay. Không chưa chép <laughs> Đấy chỉ hay với bèo thôi Bèo đỏ cũng chưa chắc là tôi đã đi Đấy vấn đề này Chưa Cứ bình tĩnh Bèo này gặp Long à Ôi đi cung ba về Nhưng mà chưa có Đi cung ba Không có linh à Đi cung ba vẫn Long Minh Long chơi thì nó chết rồi Gì vậy Gì vậy em Không sao mà đây Ba của anh chết rồi <laughs> tâm tầm đi anh tâm kinh nghiệm chơi anh biết rồi anh năm yên tâm đi nó có một ít hai, hai tiền tốt của rồi hai tiền rồi còn mò lại nữa tao giữ máu quá đi chị quá ôi dối ơi lướt chán đời chết đi rồi mình không thua thua chi tuổi quá chết là đánh lộn rồi vẫn đang thua anh em ạ thế mà cay ổn nông khỏe thế Nhưng mà mấy cái round tiếp theo thì, thì thằng An mới ra thằng Sợ <clears throat> Nó sắp yếu rồi mấy anh ở trên sàn vĩ máu sớm sớm nhá Đồ thằng An tí nữa tí nữa nó không có đồ nó thua thôi Rao 20 đến rao 30 thì nó là cái thời khắc bọn Hunter yếu cứ đợi đã bây giờ thằng bèo có thể nó lên nhá tôi cũng có thể lên nhưng mà mấy cái bọn hunter kìa hunter với cả xin đẹp kìa anh long ơi lên được ba nó sẽ yếu yên tâm anh long ơi ta tabu tabu để đâu đổi bên mấy anh để bên phải tabu để bên phải nhá ok anh đổi bên mấy em luôn đấy bên nhớ vào em bà ra khổ thế anh đổ bên nhớ mày em ấy đổ tao bù nhớ mày em <laughs> Ôi, mình Tuấn có bà Linh rồi em ơi Không sao anh kệ, bà Linh có từ đầu rồi Không, mới có thôi, mới soi rồi Thế à, mới qua, mới thôi ừ, ừ, ừ. Gì đây? Ui, ai đây? này thế Ôi là gặp anh Tụng nữa Ủa, vừa sau nãy vừa gặp thì bây giờ gặp lại đó Reset lại rồi em ơi Reset lại rồi Ờ, ờ, ờ Không sao, không sao Mất ít máu thôi Em thua mà Ừ, mất ít máu, em còn đầy máu một chiếc một chiếc, Ui, ui Thằng An chuẩn bị là mất máu khi thằng An top 8 á Thật Bây giờ chưa có rồng này Em xin được top 8 cơ Ừ, ừ Cứu nó đi em ừ. Nhịn vào Ăn không được tiền nữa Nhiều nhiều thôi <laughs> Đừng làm thế, tôi biết <laughs> Đéo có chuyện này đâu ơi Đéo có chuyện này đâu nhá Vẫn kẹp con AM vào để ăn lại... tôi đấy. đấy Biết mà Nhưng mà tại sao ông ông lại cứ đề phòng tôi thế mà không, không phải ông là thằng... thằng kia Không phải bởi vì ông là thằng có con AM <laughs> Đâu, có thằng có AM khác mà không? Không, chả có thằng nào có AM của mỗi ông Anh Long, anh Long đổi bên bởi em Có mà Long đổi bên rồi đấy em ơi Đổi bên rồi anh để ý hết em thôi anh cứ để ý hết bèo thôi nha vãi anh cứ để ý hết bèo thôi vậy phải chơi phải khôn rồi. lên chơi phải khôn lên may có thằng bèo đấy anh em ạ thực ra thằng bèo nó chính là cái thằng nó là nó chính là cái thằng mà nó cứu tôi đấy thật nó chơi y hết tôi mà bây giờ tôi y tôi để ý hết à? nó luôn bây giờ tôi để ý hết thằng bèo được anh ông nhìn nhìn xa xa nhìn mô em để có cô em không đi à đâu sai anh cao tôm toán cho anh không tơ cao tơ em anh người sang đây nhìn người sang đây nhìn đi anh cao tôm toán em như thế nào mặc kệ anh giết toán những con tâm em gì nhưng mà Sáng nhưng, nhưng mà thằng bèo ấy thằng bèo máu nó nhiều hơn mẹ người suda đúng rồi bèo máu nhiều hơn mà sao nó chết được cay đấy nhở đứng đây từ sáng anh đợi anh đó Thằng Juda dạ nó, nó xếp con tôi tôi Quái quái Nhìn đấm Tuấn đi Nhiều Mọi người đi đâu kia Đấm con đi Đâu Sắp đi rồi kìa Rồi Rồi anh Tuấn Huy Xin được cấp 8 Xin được cấp 8 Không ổn không ổn không ổn Tiền này em ơi chưa gặp Tuấn thì đẩy cấp lại đi Đấy, đấy Tuấn đi Đẩy cấp đi À nó ông ấy cái chai tiền à. Cẩn thận nó sẽ đào Đây tôi đây Ngó chứ mẹ Chính thằng Bèo đấy anh em ạ Nó là cái thằng cứu tôi đấy Tao có ngay Ui, từng này nhiều người chơi sao biết nói Mẹ, chơi ác vậy cứt luôn đấy, thề Ôi xong rồi Này, này Long ơi Đừng có chơi kiểu kiểu ra ngoài xong rồi PM riêng nhá Mẹ chơi thì không được đâu ấy. Ai PM riêng đâu Chơi thế nó chơi bẩn đâu Chơi một chấp dạ. 8 là phải ở trong phòng nhá Không ai vẩn anh anh Tuấn lại ấy lại tự suy diễn rồi Không phải, mẹ vừa thấy mày để ở bên này xong Xong rồi đã thấy để sang bên kia Long Sida để bên này rồi Đéo hiểu kiểu gì luôn nào anh đừng tôi hack não ông thôi không phải hack lao có một cái gì đấy ở ngoài rồi anh anh đừng giống một người thầy nào đó anh không phải vừa lấy tao thấy mày để cái con bò phía bên này <laughs> PM riêng okay. anh em ơi PM ở trên Discord rồi Thôi đừng có nói thế Anh cứ lại giống Nhìn nó biết Làm gì có kiểu tâm đầu ý hợp kiểu đấy được anh tuấn lại anh, anh tuấn lại giống một người thầy nào đấy rồi không anh nói luôn mẹ chơi thế chơi bẩn quá không có không, không. chơi bẩn quá không được trời đeo kiểu đấy vừa để sang bên này xong để câu tơ thằng bèo cùng cả hai thằng xong xong tự nhiên ra thấy thằng bèo để sang bên này điêu ấy cả đái luôn anh em cái chat nhìn được không không anh em tua lại quả đấy <laughs> Má đéo có một má nắng à Má thật sự Ừ. Ở đây top một phát tiền đấy nha Anh chỉ nữa nha, kẹp bom đấy, anh em Ôi, có bom kìa Không sao đâu, gặp, gặp Hunter Bin ơi, Bin ơi, chém con bom của Tuấn nhá Ở dưới hả? Cái gì kia, phát tông tin hai ạ Cái gì đây mà sao bây giờ cái BKB nó nó đéo đỡ được cái hút mana ấy nhở Bực ấy nhở Haro đã đi Haro Lướt lướt lướt lướt lướt lướt Ôi đúng rồi Đúng rồi Ui cái này mất tận luôn Không tận nổi Rất nhiều máu quá Ui có khi top 8 thật á Ôi quá, Đấy, còn 11 máu anh em ơi, cố lên Ai chưa gặp thì đại cấp đi nhá Ui, anh Tuấn ừ. ơi, rồi. em vẫn chưa tốt 8 anh ơi Em vẫn nhiều máu ừ. lắm Xích xích top <laughs> 8 rồi Một anh tiền áo top rồi Đúng quá Không sao, anh Tuấn không mất tiền đâu, anh Tuấn mất tiền <laughs> Từ làm gì nhanh đấy tiền rồi, anh Tuấn xả tiền rồi Ờ, ai đấy, tôi có xả, không mắt anh em đừng có cao tơ bờ rồ nhá bờ rồ đang liền về phía bên trái đấy đừng có cao tơ bờ rồ đúng rồi Pro gặp ấy rồi anh đừng có tôi counter Pro đừng có counter Pro mà đừng có lắp công nhân mở cái trái mà em ơi vẫn được sẽ sáng mai rồi vẫn được sẽ sáng mai kệ ờ, sáng mai mua hai yếu rồi ai lót là ai đâu ôi đi luôn rồi ôi đi luôn rồi quên ui anh quên quên ốt thằng này chín chín hectare hả không phải đi luôn rồi đi luôn rồi tuyệt vời đi rồi chưa chưa đi chưa đi chưa chưa chưa chưa chưa mãi đấy mà anh mãi gặp em rồi tâm tự dục quá dạ, tâm dừng đi em gái ở đây để tạm dừng nha chín hạt tơ ơi khỏe quá sang rồi cảm dạ, ơn tuấn tỷ nhá cảm ơn anh em ôi sao vẫn là có tiền anh em ạ à thua một trận thôi mà sao thua à, thua được hai trận rồi à ừ. <clears throat> thắng hai trận game này game này x hai tiền đấy không ai chín né nghe chuyển sang chín né đi ui chín né chỉ có một cơ chín né chỉ có giờ giờ chỉ có bài Jura chuyển chín né thôi làm chuyển chín né chay luôn ạ anh Jura gặp em em đón anh ơi đang dạ. Lần này gặp em là em đón dạ. luôn Ừ, Nó 9 h rồi Rồi, em Tính đào mà đọc, đọc này gặp nhau á, tính đào đi Đọc này gặp nhau này Đèo Yuda chấm Pro Vô cùng Nhất thì đéo ghép cái bờ linh Anh ơi gặp nhau em ơi Chuyện này nhiều thằng quá mờ quá Đây là 1, 2, 3 thằng mờ Bữa trước ơi, đâu đấy không, không sao đâu, em giết anh cũng được Thực ra ấy, nếu mà có cái ờ, gậy đẩy cũng đỡ Thôi, tầm này ông Tuấn đi rồi, anh em còn đi cấp 9 nữa dậy <laughs> làm okay, sao okay. nổi Nhiều okay. Ui, ui, đúng rồi, đúng rồi Ui, gặp thằng Bèo, tôi đi luôn Gặp thằng Bèo đi luôn Không mất tiền rồi Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn Đi luôn đi luôn Đi luôn đi luôn đi luôn đi, luôn đi, luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi luôn đi Dạ. dạ. biến biến biến đẹp quá cầu dạ, vâng, vâng, vâng. đi đi đi đi đi đi đi đi chưa đi đéo được đi ơi đi ơi xuống máu nó cố rồi thôi thì thôi cái cao tơ bờ đầu nhá bờ đầu còn bốn máu thôi Ôi, bài bờ đầu xếp bắn anh em mình sẽ cao tao tuấn rồi chán thế nhở không sao anh tuấn có được tiền này ô đập con uh, saman lên hai luôn đi anh ui thôi thua gặp an luôn thôi, gặp thôi. an đi luôn hay quá an ơi gặp thằng an chín hunter chịu rồi lại lại lại em mà anh ô em top 8 anh ơi Cái em đấy nhở <laughs> em cứ tưởng em top 8 Gầy rồi. thế Nhà tôi yếu qua, yếu qua Ô, nhiều Thôi rồi, ừ. chơi tiếp đi Bây giờ xem ai top 1 Hiểu không? Không hiểu Thì là top 1 rồi Ôi, chúng ta là chuỗi kìa À, top 1 rồi Bây giờ xem ai top 1 có một cục con ăn ba ba chuẩn bị ủng hộ cảm ơn anh em chuẩn bị nha ủng hộ game đầu mặt cười <laughs> nhưng đây không phải game đầu anh em ạ đây là game cuối mất rồi có anh em donate vào game đầu nhưng mà đây là game cuối anh em ạ hai game trước tôi ờ, có tiền rồi tôi thắng game này tôi thua thôi không sao thế cũng được rồi anh em thế nó cũng hai một cũng được rồi bọn này đánh nó gắt quá anh em ạ thật anh em có xem cái trận cái trận với thằng ngạo cái trận bèo à không trận ngạo thì cũng có có thể là gắt gắt ở mấy trận đầu nhưng mà trận sau cũng bình thường đây cái trận này bọn nó đánh tôi gắt quá anh Salam Quay ngắt đuôi Sư phạm gì Thôi ba trận thôi anh em ba trận thôi, nghỉ thôi 12 giờ rồi Thôi, anh... nghỉ à, nghỉ sớm thôi Thôi nghỉ đó, Anh vào luôn Đắp đi riêng Ờ không, leo rank thêm trận nữa Leo rank thêm trận Ở lại cát tí không? Ờ thì vẫn đang ở lại xem mà, xem ai top 1 thì có tiền mà <clears throat> Rồi, top 2 luôn Trận này khả năng cao Zuda top 1 Ốc đồ thế giới rồi Ốc đồ 2mm à, Nhưng không có chém Có chém lan không? Không có Tí nó đậy Có một chết mà có chém lan mà Vãi <laughs> Tính xài đấy em ơi Ui nhau kia, à. ui nhau Sao ta mua để đấy Ok nhá Hoàng nhá Ôi, trận đấu kết thúc này em ơi để đâu chẳng vậy Ủa kìa cái gì kia Ủa, cái gì đây Ôi, đấy có người chết rồi này Mày ra rồi thắng ngôi Mày quá Phật nữa Ồ Đi rồi đi rồi, xong rồi, xem đi hai hai trận vừa rồi um, Hoàng đánh tốt phết chơi uh, uh, cũng được thiếu giáp Chúng ta đang xem mặt à, xem mình nói Thuận ơi xem mình nói em được rồi chuyện này ba... ơi em truyền ba thằng chưa biết à, à kì quá cứ từ từ anh ừ, ừ, ai đi còn có chết à ui ui ui ui chết ừ, thế thế nhở có pro là khỏe đấy pro khỏe đấy An bảo gì với An? Không. An, không, An bảo gì hả An? An. Mà kiếm kiếm thêm con gấu nữa. Em chưa có cầm đánh anh ơi. Em mà có cầm đánh thì biết em là ai ngay. Ờ. Ừ, được được được. Anh cứ đợi em lúc nữa. Anh có anh có hai anh có hai công đánh này. <laughs> Thằng An nó sắp lên 10 đấy Lên 10 kẹp gì nhỉ Kẹp chắc kẹp ca lông vào lên, bình thường lên 10 kẹp máy bay nó ngon Chí Hunter kẹp máy bay khỏe lắm Bèo ra cho nó bắn, nó bắn cho bèo Có khi đi luôn Bắn hộ em Bắn như ôi sợ quá, ui sợ Sợ chứ Cô bé đã có rớt rồi Ui ui ui ui ui ui ale ale ale ale ale một bà ui một bà ui sợ quá sợ quá. Tới tới tới Rồi đi rồi, rồi đi rồi. Một bà người đéo có súng này. Tí nữa anh. Tí nữa. Tí nữa cầm calong, cầm calong vào. Calong đây, calong đây, calong bên này. Dạ. Rồi đi rồi. Từ từ. Ôi pro đi luôn à? Sao chết chết. Suda nó khỏe lắm rồi đấy. Suda nó khỏe lắm rồi đấy trận này không nào chưa mết luôn chính vì thế nên là tự tin kẹp con doom vào nhá bình thường là có mết là cũng không cần là phải kẹp marine ấy nhưng mà trận này có mết em, em em áp từ lẫy rồi có mết thì em chín từ lẫy rồi ừ nhưng mà không có mết ừ. trận này ừ. trận này sướng trận này chơi uh, xin sướng vãi Ủa, cái gì ngon á thằng, thằng, thằng bèo đi rồi này ừ. ui cô đang ngó em à ui đang của em à chín mươi ôi bèo ơi này sắp chết rồi thế á à? em sắp chết á ừ không phải à ờ à, thế à chín tao khỏe đấy em thôi được con ốc ôi gặp anh ngọc à ôi anh ngọc à khỏe thế à vâng. súng <laughs> bài ờ, con ốc kia sao yếu này dạ. ê kẹp merin vào đi kẹp merin vào đi juda ơi tôi một đi em chuyện này cổ vũ cho juda thôi Long Sida sắp đi rồi Không có tiền rồi Cổ vũ cho em đi anh Vừa Ôi, anh cổ vũ Juda, Juda donate cho anh nhiều <laughs> biết đâu tôi còn <laughs> donate cho anh thì sao ờ nhở Juda nhở nên <laughs> thế nhở lên còn con quay ơ này lên con cung ba tiền này mấy con ờ, được Juda ơi anh anh anh anh anh biết rồi anh biết chuyện này là phải cổ vũ phải phải phải tư vấn cho ai rồi tư vấn cho em nhá vì vì anh anh, anh anh anh sẽ nghĩ là em được em sẽ không lấy em donate cho anh đúng không đúng rồi anh cũng nghĩ thế đúng không em nhưng mà anh nhầm rồi anh nhầm <laughs> rồi không phải à? ừ thế thôi anh vẫn cố cho em ừ nhá đúng không anh em cố thế, thế mà kêu anh em tốt với nhau lắm anh em tốt bèo <laughs> bèo tốt với anh nhất à ừ bèo tốt với anh thôi thôi thôi bây giờ anh lại quay ra anh, anh, anh giúp bèo anh giúp bèo nhá anh cay thằng an lắm nên anh phải giúp nói chung là giúp kể cả giúp long sida được nhưng riêng thằng an anh không giúp anh đang cay nó gáy gáy cực căng luôn ủa thế rồi chưa à? Nào. chưa à? chưa à? ừ. long sida lên 10 nhá anh em cẩn thận long sida nhá phải thông thẳng phải... không ừ, cái gì đấy Chơi cái gì đấy không không có gì cả không có gì mới ba warlock nhá không có gì mới ui anh long đừng đua anh ơi lướt đi ừ, ra bị luôn hay quá hay quá đua một con giá ba ừ. rồi hay quá hay quá hay quá long sida đi chưa ui có bốn máu được rồi được rồi được rồi được rồi ui an thua đéo thua này. thật vọng bạn tôi quá ba bảy đúng không Juda ơi, round sau mới gặp Long Sida đấy. Em em biết rồi. Ồ. Phải là em biết rồi à. Con Doom không có Blink nhá. Ê khỏe đấy cho mình bum à khỏe gì con bom ờ. đứng ở ô thứ ô thứ ba ô ô thứ tư ô, ô thứ ba từ phải sang Ô cái gì không mà kịp, không kéo lên kịp Nó chuyển nhanh lắm Ui hay quá, chúng hay, hay quá, hay quá, hay quá em ơi Được, chặn nó đấy được rồi Con đuôi của nó bị phế rồi Hay quá Đi rồi Đi rồi Ơ, ở kia Sao yếu thế Đi rồi Kéo yếu thế này Đi rồi Đi rồi quy phản đám cuối à. Rồi, ơi. Em em em phải counter được con bom được không? Em phải counter được con bom. Em chém được đúng con bom ấy, con bom nó không nổ thì ừ. bọn em nó mới chết, nó mới sống được. Ôi chết rồi. Em vừa kéo lên không kịp. Em vừa kéo Xin cái chuỗi. Ờ, em em không phải counter thằng Bèo đâu. Em không phải counter thằng Bèo đâu, thằng Bèo thế nào mà nó chả chả thua con ốc. Nó cũng chỉ sơ thôi. Chính xác đấy. Counter Long Sida đây này, đẩy kinh lắm này. Ơ, Ui rồi không ra một cái gì luôn à Suda nhá Hunter ở phía bên phải nhá Hunter phía bên phải Ui rồi thế à, ui sợ quá, ui sợ quá Hunter phía bên phải nhá ui, ừ, ừ, ừ, Ốc nhảy sang bên phải em ơi Ốc nhảy sang bên phải Gì vậy Ui, thằng béo khỏe thế Ui, Béo khỏe nhở ui, ui, ui. Ui thằng bèo khỏe thật đấy Kẹp Berlin vào em ơi Ây da, đau quá Ây da Ờ sao vẫn chưa kẹp Berlin, kẹp cái gì vào ở lên chơi chơi Ramarin chơi Ramarin thế thôi từ từ anh ấy cứ từ từ thôi dự máu đâu khỏe thế từ từ thôi ủa sao lòng sida khỏe kia có chết à? chết à ủa gặp gặp gặp chuyển bít à u đìm đùng thế giới lắm chuẩn bị chuyển ờ, chuyển velom đấy nhá co chuẩn bị chuyển sang velom nhá khỏe đấy thì khỏe đâu mới khỏe đấy khỏe đấy khỏe đấy Doom đồ không thể rời lắm đâu. Ra sau gặp An đúng không? Long Sida bắt đầu vứt hết bài ra ngoài. Lé lé cái việc là, là để vị trí nào. Đồ lém vào nhưng nó ở hàng đầu thôi, cứ cho AM lên hàng đầu. Ô tư trái sang nhá. Ui giời ơi, mà. căng thẳng quá, căng thẳng quá. Căng thẳng, căng thẳng. Thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ra con cá lông rồi, Long đi rồi, Long đi rồi, Long đi rồi, Long đi rồi. Long đi rồi, Long đi rồi, Long đi rồi. An đi rồi, Long đi rồi. Long đi luôn. Gãy luôn lên ông ơi gáy lên ông ơi gáy lên gáy lên gáy lên chết chết chết cho chết cho cây gậy chết cho cây gậu chết cho cây gậy ờ chết, cho cây gậy nhiều nhiều gậy lông xi làm nhiều gậy nhiều anh ơi em nhiều gậy lắm nếu có gậy nếu có gậy chán đời kẹp marine vào thôi kẹp marine vào em biết rồi nhiều đâm kẹp nhiều đâm vào anh ơi đứng nào lai anh xong rồi em kiếm tiền à <laughs> thì một một ờ, thôi cho làm bèo kiếm tiền được bèo kiếm tiền được bèo ơi anh chuẩn bị xoay ra chín né rồi em ơi anh xoay đến thường rồi. không tâm ờ, đi à, xoay tại sao lại chơi chín né nhở chín né đi một trăm anh ơi ờ mẹ chín né thua đấy một trăm trên hai là hai trăm luôn được chín né nhận một trăm trên hai đấy không à hai trăm mà À chưa chín lé để được 100 lên hai hả? À? Ờ. Lên 2 là 200 thôi. Ờ nhưng mà chín lé thì nó thì đéo được, thằng béo. Thế chín lé thì phải chín lé fake, chín lé fake thôi. chín lé fake dồn đồ cho PA thôi em ơi. Thật đấy. Anh có thật. <clears throat> à chín lé cật Mary được không? Ở level 10. Ờ, chín lé cật Mary đó. À đâu, Tao được Mà không kẹp Mary nữa. Té chỉ có kẹp xin thôi, Đấy rồi. Đúng rồi đúng rồi hết Để kẹp xin thôi hết rồi chỉ nghe kẹp xin thôi không, không được đâu không, không chơi fake thôi thế thì chơi fake thôi chơi fake thôi Quay, dạ đúng rồi có tham kẹp cái quá không ừ, bị đẩy đi cả tham phải tùy top một có tiền uh, Juda ờ, ơi top một có tiền rồi ui rồi ghê quá đứng vào kẹp đứng vào đục đục đục đục ui có đục chết rồi ui có đục chết kìa mò lướt lên hết Ui, Ui. thua nè Ui, à, Không, anh bảo Juda ơi Bây giờ cái bộ hẹp nó đéo có tác dụng gì đâu Anh bảo kẹp mẹ 4 Marine vào với cả hai con Doom nữa em ạ Chơi luôn hai xin, ba xin, 4 Marine với cả hai Doom Thật Chơi luôn Hợp lý ừ, Ok, ok Chuyển đi Chuyển đi, chuyển đi Chuyển đi Kìa Béo rồi, Canon 3 tia béo rồi Quên, quên, quên, tôi quên mất không sao, cá lông ba tia có Doom sợ thì gì, yên tâm, tin anh. Tin anh. Cầm đánh không? Cầm đánh à? Cứ tin anh. Ừ. Bạn ghép cầm đánh à? Có hai Doom mà được, cứ hai Doom vào cho anh. Ủa thế à? quên mất, từ từ ăn này. Cứ Doom, cứ cho nhiều Doom vào là được. Cầm đánh. Trời ơi, ôi kìa. Ủa, cái gì đây? Cánh đông, cánh đông bánh ghê quá. Cá lông à, cá lông phải thêm đu vào em ơi, thêm đu, thêm đu. Bèo thuê ôm bắp à bèo. <laughs> Ê nhưng mà mà thiếu Marine, thiếu Marine. Ê em đang tìm Marine mà. Em ơi, em em vứt hết cái bộ ẹp đi, em chỉ để ba con xin thôi. Ba con xin thôi, với con cây thôi, làm tăng cơ thôi. Tí bốn Marine dùng đồ cho dùng đồ cho bom bèo ạ. Ừ, nên quật ngay. Thiếu một cái thôi, rồi ok. Kia kia. Cho đồ cho bom. Cho, cho thêm Doom vào anh bảo em giữ lại cái con am nó còn ngon hơn ấy đứng trước, đi. đứng trước mặt cái con bom con am đứng trước mặt con bom mà được đúng không ui giờ nó bắn ui đúng rồi đúng được rồi đúng được rồi đúng được rồi đúng được rồi đúng được không được nó không bơm xuống vào con cá lông chết mẹ không ổn không ổn con cá rồi đi đi đi dấu bom giấu bom đi kìa giấu bom đi cho bom xuống này còn đi kẹp am ấy rồi đồ cho bom béo rồi Roll giết rồi Đừng roll nữa, đừng roll nữa À, tí kẹp Thôi có đánh được Không ổn đâu cực bốn đơn vị đi cái đó này đem nó cũng là đem phép mà là đem được con bom con cái nóng này ừ từ từ nhưng mà bây giờ em cũng không làm được gì thêm square ờ. vào đúng rồi dồn đồ cho square em ơi dồn đồ blink cho square còn doom kia vứt cho square đi cô lại quên mất ngon rồi ngon rồi đúng rồi ngon rồi ngon rồi juda ơi ngon rồi ngon rồi ngon rồi yên tâm BKB BKB cho xin cái đó. BKB ờ, BKB nữa không là sẽ bị hút mana ok ok BKB Blink là xong rồi không sao đấy thấy chưa thấy chưa gần được rồi gần được rồi gần được rồi gần được rồi, gần được vẫn ăn được nè ăn được sắp được đi đồ có đồ là được có đồ gần được hay hay bây giờ đổi mẹ sang gót đồ ê hay bây giờ đổi mẹ sang gót đùm đi ê đổi mẹ sang gót đùm đi Thật. Đổi sang gót Doom ăn được. Không, anh chơi bộ này, đúng, đổi không, đồ không, sang không. cho đồ dồn cho Squire với cả hả? Dồn đồ cho Squire với cả với cả với cả Doom em ạ. Thật. Hết tiền rồi. Hết tiền. Bán mẹ. Mai anh Tuấn tổ chức giải kìa. Kìa đi. Cái gì? Tổ chức cái giải gì? Giải cho anh em Clan á. Ừ để từ từ đấy anh xem đã giải như nào đã. Cơ cấu như nào đã rồi rồi các bạn tôi giờ, nếu mà gì chơi hot rồi bỏ canon cho 4 spirit ăn tắc Không từ từ không, từ từ tôi chơi, từ từ bình tĩnh Ông thạo 10 cái bộ này rồi Từ từ Lấy đồ đi, uh, Yuda ơi Từ từ, không biết lấy cái gì ấy, lấy bờ linh cuối à, à nó lấy BKB ờ, cuối à BKB à, cuối, lấy nhanh BKB cuối Cuối đi nhanh lên Xếp xếp xếp bóng góc giấu bom đi giấu bom đi đừng để bắt thôi không phải đổi đâu em ạ dạ, con hammer cho vào anh nói thật cho con hammer vào đi vứt con cây đi cũng được con cây chết ngay nó giấu mẹ bom rồi con hammer vào kẹp ở phía dưới là được không cho con Marveling nó lướt được không À nó 4 spirit rồi, 4 spirit rồi, thế thua rồi. rồi, thôi thôi rồi. Quá rồi. Ba đâm luôn, ba đâm. Ôi sợ quá. Ba đâm cũng được, ba đâm cũng được. Không. Ôi bà lịch kìa được được được được được rồi được rồi đừng đừng đừng đừng đừng đừng được rồi này đây rồi được rồi được rồi ôi trời ơi con cá lông thế giới kia ơ con đùn ngu thế nhở thế ôi chết đi anh ơi thôi nào thôi kia vừa rồi thôi thua rồi phải rắc phản không lấy lốt đồ cho anh bảo lấy cái ma lăng kia kìa lấy cái trượng thần bí đi để tung trưởng sớm chết con bom ở đấy con bom ở đấy chứ không đặt cái kia rồi được Anh bảo vứt vứt mẹ đi của gót cái kia Thật Vứt hai con đùm đi cho hai con gót vào Mẹ Thử, thử đi, thử đi, thử đi Vứt đâm ra, vứt đâm ra cho hai gót vào đi Xử lý nhanh lên Nhanh lên Một hai, một hai gót Nhanh lên Bỏ hai đâm ra, bỏ hai đâm ra Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh Rồi, rồi Thử xem, cứ thử xem Ờ nhưng mà đéo có đồ Đéo có đồ cho đùm, đùm sẽ là con đồ tăng ma la Tặng cho bom lên ô đi nó ra được kill. Ừ. Ôi cao, sửa quay ơ tung trưởng đi. Ừ. Mẹ, ờ, thấy ờ, chưa? Ờ. Anh chơi cái đồ này nhiều rồi em ơi. Du đã ơi. Đúng rồi. Anh đã bảo với mày rồi. Anh toàn chuyển như thế, kể cả chơi xin. Late game là phải như thế đấy. Đấy là bài ừ. học thôi được rồi. cái gì anh có, ơi có, có đầu rồi có đồ rồi có blink à, ừ, gì rồi nhưng mà không anh bảo gì quá anh bảo em đéo em đéo dồn đồ cho con Squire dồn đồ Squire à, ăn mẹ rồi này à, là không không xếp counter con Canon anh xếp đúng rồi phải bắt con Canon Canon đam đâm chính là được bắt được cho AM vào em cứ tham mấy cái con xin ừ. cho AM phát chết ngay cái lết game ấy là à mà sao được có bờ có đẩy ba tia mà anh làm sao mà bắt được ừ. ờ thì có cứ cứ cho như là không bắt được nhưng mà không lên tham xin không lên tham xin xin ấy ba xin nó yếu mình phu đồ rồi em nghĩ là chỉ có ba con năm tiền tại sao rồi cho cái nỗ lực bình rồi ờ nói chung là ừ, không nhưng mà nó cũng bình nhưng mà vẫn có có có có gỡ được vẫn gỡ được nhưng mà bèo là học sinh nghèo vượt khó nên cổ vũ cho anh Juda ừ. từ đầu từ đầu xanh từ đầu rồi à, ừ Ô, đúng rồi em em lại nói anh lại thấy anh sai rồi thôi được rồi nhá ừ. ừ. anh uh, xin lỗi bèo nhá rồi rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái buổi uh, livestream của tôi mọi ý kiến đóng góp anh em hãy để dưới phần comment anh em uh, thấy cái uh, content này hay và tiếp tục thì anh em hãy um, uh, hãy, hãy cho tôi uh, uh, ý kiến của anh em và anh em muốn đăng ký vào trong cái content 1.7 này thì anh em hãy PM cho tôi nhá Qua Discord hoặc qua fanpage Hoặc là bất cứ hình thức nào mà anh em có thể là liên lạc được với tôi Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau Bye bye